Ca sĩ Mai Khôi từng nhận được nhiều giải thưởng về âm nhạc ở Việt Nam và cũng có các buổi biểu diễn riêng trước hàng ngàn khán giả. Tuy nhiên sau đó cô đã chọn dấn thân vào con đường lên tiếng, đấu tranh cho tự do dân chủ và quyền con người. Do chọn lựa trở thành nhà hoạt động cho quyền tự do biểu đạt, cô nhiều lần bị sách nhiễu không cho biểu diễn, bị câu lưu và đe dọa đến an toàn của bản thân. Hiện tại Mai Khôi đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Hình ảnh bản tin trên VOA tiếng Việt. Theo báo VOA tiếng Việt hôm 9 tháng 3, mới đây, Michael vừa nhận giải thưởng Activist Academy, được chọn là một trong những gương mặt đại diện của tổ chức One Hood Media cho những đóng góp của cô trong việc nâng cao nhận thức về công bằng xã hội thông qua nghệ thuật. Báo VOA nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay đã phỏng vấn nữ ca sĩ này Michael thổ lộ, Michael rất tự hào, rất vui vì nhận được giải thưởng này, vì con đường âm nhạc xã hội rất khó khăn và rất khác so với những nghệ sĩ bình thường. Cho nên những giải thưởng đã ghi nhận và khuyến khích những nghệ sĩ như Khôi thì đây là một điều rất vui. Những tổ chức như Onehood Media cũng không có nhiều. Michael cho đài VOA biết, trong vòng gần 3 năm sống ở Pittsburgh, Mỹ, cô đã xây dựng được một cộng đồng các nhà hoạt động trong giới nghệ sĩ nơi cô đang sống Mặc dù Khôi đi xa Việt Nam mấy năm, nhưng Khôi vẫn được nhiều người theo dõi và ủng hộ, cho nên Khôi thấy những hoạt động đóng góp và những thành công của Khôi ở một đất nước xa lạ cũng là niềm khuyến khích đối với những nghệ sĩ và các bạn trẻ trong nước. Mai Khôi chia sẻ thêm hình ảnh trang web của tổ chức One Hood. Mai Khôi là một nghệ sĩ Việt Nam duy nhất trong số các nghệ sĩ được One Media chọn làm gương mặt đại diện cho năm 2023. Theo tổ chức này, ba tiêu chí để lựa chọn nghệ sĩ nhận giải là kỹ năng nghệ thuật đã được chứng thực, thành tích chuyên nghiệp và khả năng phù hợp với sứ mệnh và giá trị của tổ chức, VOA đưa tin. Activist Academy là giải thưởng nhằm khuyến khích thế hệ nghệ sĩ tiếp theo, những người lan tỏa và thúc đẩy hoạt động xã hội thông qua nghệ thuật. Thuật ngữ activist được kết hợp giữa từ artist, nghệ sĩ và activist nhà hoạt động thể hiện sự kết hợp và hỗ tương nhau trong nghệ thuật và hoạt động xã hội của tổ chức này. Là một nhà bất đồng chính kiến, Mai Khôi đã thẳng thắn chỉ trích chính phủ Việt Nam về sự kiểm duyệt trong nghệ thuật, cũng như việc thiếu tự do, dân chủ đã dẫn đến những hạn chế về quyền tự do ngôn luận của cô. Nữ ca sĩ khi còn ở Việt Nam từng tham gia vào các cuộc biểu tình chống tập đoàn Formosa gây ra thảm họa môi trường tại Hà Tĩnh năm 2016. Cô cũng là một người tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam nhưng bị loại, từng lên tiếng chỉ trích Facebook hợp tác với yêu cầu kiểm duyệt Internet của chính phủ Việt Nam. Hình ảnh nữ ca sĩ Mai Khôi Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa cô vào danh sách 12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi. Cũng vì nguyên nhân này, cô đã bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay nội bài Hà Nội khi trở về từ chuyến lưu diễn châu Âu vào cuối năm đó. Chia sẻ về niềm vui khi nhận được giải thưởng ngày 8 tháng 3, nữ ca sĩ viết trên Facebook cá nhân của mình, hy vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ có nhân quyền, có tự do nghệ thuật, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu đạt, tự do đi lại,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 nên kinh tế cần thoát sự phụ thuộc vào bất động sản để phát triển. Ngày 7 tháng 3, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận của luật sư Ngô Ngọc Trai về nền kinh tế Việt Nam. Bài viết có tựa đề Việt Nam cần thoát bất động sản để tránh bẫy thu nhập trung bình. Tác giả so sánh GDP bình quân đầu người của Việt Nam và Philippines năm 2022. Việt Nam đạt khoảng 4.163 USD, còn Philippines đạt khoảng 3.597 USD. Hình ảnh bài trên BBC. Tác giả đánh giá Philippines là quốc gia đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân của họ còn thấp hơn Việt Nam. Hàng năm, Philippines vẫn có những chính sách kinh tế pháp luật được ban hành, nhưng nền kinh tế cứ chậm phát triển bởi vì các chính sách đã bị thao túng, bị chi phối bởi các nhóm tinh hoa quyền lực dẫn đến các chính sách chỉ nhắm tới những mục tiêu của họ thay vì giải quyết các vấn đề dân sinh. Nhiều người lo lắng nêu lên nguy cơ Việt Nam cũng sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình như Philippines. Theo tác giả, nếu ngay từ bây giờ mà không có những chính sách đúng đắn, phù hợp thì thật sự Việt Nam cũng sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Mà nguyên nhân chính theo tác giả chính là những bất cập tồn tại trong thị trường bất động sản. Lâu nay, bất động sản bị đẩy giá quá cao, doanh nghiệp bất động sản thu lợi rất lớn chỉ cần lập dự án bất động sản và xin phê duyệt cấp phép. Sau khi được cấp phép, chủ doanh nghiệp có thể trở thành tỷ phú sau một đêm vì họ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền để bồi thường cho đất nông nghiệp giá rẻ rồi bán cho khách hàng với giá đất ở và đất biệt thự giá trên trời. Lợi nhuận khủng từ bất động sản khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất có thể thay đổi phương hướng kinh doanh chuyển sang bất động sản, tác giả nêu nhận xét. Hoạt động của ngân hàng cũng gắn kết chặt chẽ với bất động sản thông qua việc cho vay thế chấp khiến một nguồn lực ngân hàng rất lớn bị hút vào lĩnh vực bất động sản thay vì đầu tư cho các lĩnh vực sản xuất khác. Tác giả cho rằng nền kinh tế Việt Nam cũng hoạt động theo hướng thị trường và đời sống xã hội cũng có những hoạt động tương tự Philippines. Tức là cũng có tầng lớp tinh hoa nắm nhiều ưu thế, họ vận động cho các chính sách quy định pháp luật có lợi cho họ, khiến cho những chính sách được ban hành Tưởng là vì lợi ích chung, nhưng thực chất chỉ có lợi cho những nhóm vận động. Tác giả lấy ví dụ, chính sách về mô hình hợp tác công tư, trong đó có loại hình dự án đầu tư BT, đổi đất lấy hạ tầng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ bỏ vốn ra để xây dựng hạ tầng, sau đó sẽ được chính quyền địa phương trả lại bằng đất. Lý do được đưa ra là vì nguồn vốn ngân sách công còn eo hẹp nên muốn huy động nguồn vốn tư nhân cho phát triển hạ tầng, nghe rất hợp lý. Hình ảnh một dự án bất động sản nhưng có một dự án BT là xây dựng 12 km đường trong phạm vi khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chính quyền lại trả cho doanh nghiệp làm đường, diện tích bất động sản cũng ở khu Thủ Thiêm, tính ra cỡ khoảng 11.000 tỷ đồng. Hoặc dự án làm đường Lê Văn Lương kéo dài ở Hà Nội, địa phương đã cấp đất hai bên đường cho doanh nghiệp để rồi xây dựng nên những khu đô thị biệt thự đắt đỏ. Do thất thoát lớn tài sản công nên luật đầu tư sửa đổi đã bãi bỏ mô hình BT, tức là không còn cho phép thực hiện dự án đổi đất lấy hạ tầng nữa. Tác giả dẫn ví dụ này để minh chứng rằng có những chính sách cũng có thể đem lại lợi ích cho phát triển, nhưng phần lớn lại bị thất thoát. Nó cho thấy sức ảnh hưởng của những nhóm vận động. Tác giả cho biết đã có nhiều ý kiến hối thúc ban hành luật thuế về bất động sản, áp mức thuế đối với bất động sản thứ hai trở lên tức là tài sản tích lũy để đảm bảo công bằng cho xã hội cũng như làm giảm mức giá bất động sản xuống. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến hoài nghi về thứ thuế này và có những ý kiến đề nghị không ban hành. Tác giả đánh giá rằng việc cần làm ngay là kết thúc việc cho phép tiếp cận nguồn tài nguyên đất đai quá dễ dàng. Thay vào đó, cần củng cố việc tôn trọng quyền sở hữu sử dụng đất của người dân buộc doanh nghiệp muốn phát triển dự án phải bảo đảm công bằng và đầu tư trí tuệ thay vì dựa vào quyền lực công. Theo đó, muốn làm dự án thì cần thương lượng thỏa thuận với người dân để thuyết phục được người dân giao đất, cũng như tính toán bài toán tài chính để có thể đạt được lợi nhuận. Khi đó, mức độ lợi nhuận của bất động sản không trên bao nhiêu so với lợi nhuận thu được từ các lĩnh vực sản xuất khác. Bằng cách đó, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực trí tuệ của xã hội –